Tháng 6 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Đinh Văn Nơi đã khẳng khái trả lời trên báo chí. Khi về An Giang, tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có sân trước sân sau, lợi ích kinh tế gì ở đây, nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để công tâm.